Lân trân trọng kính chào tất cả quý khách đến với Kỳ Lân Luxury Và hôm nay với một không gian vô cùng đẹp, vô cùng mát và vô cùng sang trọng như thế này Kỳ Lân xin phép được giới thiệu với tất cả quý khách một siêu phẩm thời trang Đây là túi clip được làm từ da Epsom Và da Epsom là một loại da vô cùng cao cấp được hầu hết tất cả các hãng thời trang lớn trên thế giới sử dụng Và điểm đặc biệt hơn giữa chiếc clip này chính là từ trong ra ngoài tất cả mọi chi tiết bên trong là được làm từ da epsom luôn thường thì những sản phẩm khác họ sẽ chọn bên trong là chất liệu bình thường hơn nhưng đối với sản phẩm của kỳ lân hầu như tất cả sản phẩm à, từ da cá sấu luôn thì ở bên trong này kỳ lân cũng là chọn chất liệu siêu cao cấp và cụ thể đây là một sản phẩm hoàn toàn full da epsom từ bên ngoài và bên trong và một điểm đặc biệt vô cùng đặc biệt chắc hẳn rằng hồi nãy giờ xem qua video này qua màn ảnh này qua màn hình này thì chắc chắn rằng nhiều du khách đã nhận thấy được đó chính là à, kỳ lân có mít thêm phần da cá sấu này và kể cả dây à, sách này cũng là da cá sấu mặt ngoài là da cá sấu và mặt bên trong là da ép và da cá sấu này được nhập từ các công ty chuyên thuộc da cho các hãng thị trường lớn như là LV Hermes và những con da cá sấu này những con cá sấu này được nuôi tại vùng Amazon và được khai thác theo đúng tiêu chuẩn quốc tế và mỗi con phải nuôi đủ đủ tuổi và mỗi con phải nuôi mỗi chuồng để tránh trường hợp cắn xé à, ảnh hưởng đến da và các công ty thuộc da này sẽ cung cấp à, sản phẩm thuộc da hoàn hảo hoàn chỉnh này cho các hãng thời trang lớn trên thế giới và ở đây ở góc của sản phẩm này sẽ có một cái logo rất là tinh tế rất tinh tế và đẳng cấp đây là một cái logo biểu trưng vương miện kỳ lần luxury một cái logo của sự cao quý à, sang trọng và quyền lực với bộ phụ kiện à, dây kéo vô cùng cao cấp và độ bền gần như là tuyệt đối thoải mái vô tư và không bị bất kỳ một vấn đề gì về dây kéo cả bởi vì đây là phụ kiện cao cấp được nhập khẩu và đối với da Epsom mẫu túi này thì Kỳ Lăng có rất nhiều màu à, mẫu thì này mẫu này nhưng mà có rất nhiều màu à, màu đen màu à, xanh màu đỏ màu cam vân vân thì Kỳ Lăng sẽ demo thêm một màu nữa để thích à, đánh giá về màu sắc màu nào đẹp hơn nha đây là một mẫu màu cánh cam rất rất rất rất rất đẹp rất sáng rất sang và hết từ diễn tả về độ đẹp bởi vì ngoài màu sắc đẹp kiểu dáng đẹp thì những đường chỉ những chi tiết để tạo nên cái sản phẩm này nó quá hoàn hảo những chi tiết tất cả những chi tiết từ đường chỉ rất là đẹp rất là tinh tế bởi vì một sản phẩm cao cấp một sản phẩm luxury theo tiêu chí luxury kỳ lân thì nó phải hoàn hảo hoàn thiện hoàn mỹ có nghĩa là sẽ đẹp từ màu sắc chọn lựa màu sắc cách phối màu và từ đường kim mũi chỉ từ chất liệu da từ mọi cái góc cạnh của sản phẩm này và bên trong cũng vậy bên trong cũng là toàn bộ là da Epsom để được rất nhiều đồ rất là rộng vô cùng rộng và thoải mái luôn thì đối với cái túi này thì à, Kỳ Lan không có mít với da cá sấu nhưng sẽ có bản y chang như vậy và Kỳ Lan sẽ mít với da cá sấu vậy thì nó sẽ như thế nào đây y chang nhau không khác gì cả nhưng mà Kỳ Lan có mít thêm da cá sấu vào đây ở chỗ cái chốt đai này cũng vậy bên trong hoàn toàn là giáp xôm nha đây màu đen hồi nãy đây màu đen nãy thì cũng phối với da cá sấu đây và đây là một bản màu đen không có phối hoàn toàn không phối vâng và như vậy video clip đến đây xin được phép kết thúc Kỳ Lan trân trọng cảm ơn tất cả quý khách đã quan tâm, đã ủng hộ Kỳ Lan Luxury và hãy ủng hộ hơn nữa bằng cách à, Kỳ Lan xin mời quý khách subscribe đăng ký kênh youtube của Kỳ Lan cũng như like theo dõi trang fanpage của Kỳ Lan để cập nhật nhiều video hấp dẫn về những dòng sản phẩm đẳng cấp đỉnh cao trong thời gian sắp tới và quý khách có thể truy cập trực tiếp vào website kỳ lân luxury.com để xem những danh mục những sản phẩm của Kỳ Lan Luxury hoặc gọi vào số hotline cũng như kết nối qua Zalo số 0911